vàng Forex, chứng khoán Mỹ, dầu của kênh đầu tư TGC tuần từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 tháng 12 năm 2022. Như quý biết, tuần qua một tuần tăng giá rất là mạnh mẽ của cậu vàng. Cậu vàng của chúng ta đã chính thức chinh phục ngưỡng 1800. Hiện nay thì cậu vàng đang hướng đến cái vùng kháng cự khá là mạnh ở vùng 180X. Trong tuần qua thì cậu vàng của chúng ta có hai phiên à, giảm nhẹ và ba phiên tăng giá mạnh. Tuy nhiên, à, hai phiên giảm nhẹ thì với biên độ rất là thấp Ờ, ba phiên tăng giá mạnh thì đưa cậu vàng bứt phá từ mức thấp nhất 1740 trong tuần lên mức cao nhất 1804 trước khi đóng cửa 1800. À, ờ, có thể nói cây nến ờ, đóng cửa cuối tuần nó cho thấy một chút gì đó nghi ngại khi cậu vàng gặp vùng kháng cự mạnh 180X mà thực tế nó là vùng 1804 1809 Vùng trước đó nó là một hỗ trợ rất là mạnh. Khi cậu vàng phá qua thì nó bước vào một chuỗi ngày giảm giá khá là dài. À, bên cạnh đó thì cái khu vực quanh 1800 này nó cũng là test MA200 của cậu vàng. Một nến người treo cổ xuất hiện sau một chuỗi ngày tăng giá gần 200 đô thì nó cho thấy cái ờ, lực bán mặc dù lực mua thì vẫn khá là tốt nhưng nó cho thấy lực bán đang gia tăng áp lực và sẽ gặp cậu vàng sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn vượt qua vùng giá này mà theo quan điểm cá nhân tôi thì cậu vàng cần phải tích lũy uh, tốt hơn hoặc là trải qua một cái nhịp điều chỉnh để củng cố lại sức mạnh trước khi có thể tiến được lên cao hơn. Xét về yếu tố thông tin thì tuần qua tâm điểm của chúng ta chính là biên bản cuộc họp à tôi xin lỗi tuần qua ờ, chính là cái ờ, công bố thông tin về bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ tỷ lệ thất nghiệp và thu nhập theo giờ. Thì trong cái ờ, thông tin này thì chúng ta biết là số việc làm được tạo mới khá là tốt. 263.000 việc làm, cho dự kiến là 200.000 việc làm. Nói chung là vẫn ở mức 200 đến 300.000 việc làm là một mức mà Fed chấp nhận được. Tỷ lệ thất nghiệp thì có hơi chút bất ngờ vì các công ty lớn của Mỹ công bố sa thải nhân viên khá là nhiều nhưng mà tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ thì vẫn giữ được mức 3,7%, không tăng lên. Thu nhập theo giờ thì nó sẽ là một chút trở ngại đối với việc kiềm chế lạm phát của Mỹ vì thu nhập theo giờ đang tăng khá là nhanh. Đấy, tăng 0,6%. Nó cho thấy là người lao động đang đòi hỏi uh, phải được trả tăng lương cao hơn uh, khi đi làm và nó điều này nó cho thấy là cái áp lực uh, tăng giá sản xuất, uh, tăng giá thành của sản phẩm vẫn còn hiện hữu và việc khống chế lạm phát sẽ là một bài toán nó dài kỳ hơn đối với Fed. Trong ờ, tuần qua thì ngoài thông tin về bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp thì cái ờ, phát biểu của Chủ tịch Fed cũng rất là đáng chú ý khi Chủ tịch Fed đã bắt đầu ờ, bồ câu hơn trong các lần phát biểu trước. Chủ tịch Fed có nói đến việc là Fed sẽ hạ cường độ tăng lãi suất à, thấp hơn Tức là chúng ta biết trước đó Fed trải qua 4 kỳ liên tiếp tăng lãi suất 0.75%, Fed hạ cường độ tăng lãi suất và nhiều khả năng sẽ bắt đầu từ tháng 12. Điều này đồng nghĩa với việc nó cũng phù hợp với kỳ vọng của thị trường là Fed sẽ tăng lãi suất 0,7 0,5% trong tháng 12. Ờ, Như vậy thì có thể nói là đóng cửa năm của chúng ta thị trường cũng phản ánh phù hợp là vào giữa tháng 12 Fed sẽ tăng lãi suất 0,5 đưa lãi suất điều hành của Fed lên mức 4.25 đến 4.5 và trong năm 2013 thì chúng ta 2023 chúng ta chờ đợi xem Fed sẽ tăng lãi suất mấy lần nữa. Cá nhân tôi thì dự kiến Fed sẽ tăng hai lần nữa, đưa mức lãi suất lên 4.75 đến 5%. Đó là một mức động phù hợp với thị trường, không quá cao và không quá thấp. Rồi sau đó sẽ quan sát tiếp. Cái này thì chúng ta cần phải chờ biên bản cuộc họp vào tuần sau nữa, tuần kế tiếp còn đối với tuần này thì ờ, về thông tin trong tuần thì chúng ta trong tuần này thì thông tin chúng ta không quá mạnh nhé. Ngày thứ hai thì chúng ta có thông tin là PMI chỉ số IFN khối ờ, dịch vụ. PMI chỉ số khối dịch vụ thì tháng trước vẫn đứng trên 50 và dự kiến tháng này thì ờ, vẫn đứng ở mức 53,5. Chúng ta xem liệu nó có bị tụt xuống dưới 50 không. Ờ, ngân hàng Trung ương Australia thì dự kiến tăng lãi suất là 0.25%, một mức tăng khá là nhẹ nhàng. Ngân hàng Trung ương Canada cũng dự kiến chỉ tăng lãi suất ở mức 0.25%, đưa lãi suất lên 4%, cũng khá là nhẹ nhàng. Và ở cuối phiên ngày thứ 6 thì chúng ta có chỉ số sản xuất PPI và Core PPI cũng như là niềm tin tiêu dùng thì niềm tin tiêu dùng dự kiến vẫn duy trì ở mức là 5,69%, 56,9%. Kỳ vọng lạm phát thì chưa thể đưa ra dự kiến. Kỳ trước thì dự kiến là kỳ vọng lạm phát trong vòng một năm tới là 4,9%. Nói chung là tuần tới sẽ một tuần có thể gọi là không tin, tức là tuần có thiếu vắng các thông tin quan trọng bởi vì nó sẽ bị lu mờ bởi thị trường đều chờ đợi thông tin vào tuần sau nữa Tức là thông tin tuần kế tiếp chúng ta biết là vào ngày 13 à, thì chúng ta có thông tin ờ, CPI của Mỹ và vào ngày 14 dạng sáng ngày 15 thì chúng ta có cuộc họp biên bản cuộc họp FOMC tháng 12. Đấy. Nên có lẽ tuần này sẽ một tuần thị trường giao động theo kỹ thuật đi sideways biên độ rộng là chính để chờ đợi thông tin tuần sau. Cũng như có thể thị trường sẽ phản ánh một số kỳ vọng của tuần sau Đó là xét trên yếu tố thông tin. Như vậy trong một tuần thiếu vắng thông tin thì xu hướng chính của chúng ta sẽ là kỳ vọng thị trường đi sideways trong biên độ rộng và sẽ biến động, gặp kháng cự mạnh thì đảo chiều đi xuống, gặp hỗ trợ mạnh thì đảo chiều đi lên. Đóng cửa tuần có thể là khá gần với giá mở cửa. Đó xét trên yếu tố thông tin nhé Thì chúng ta không có quá nhiều thông tin Như vậy chúng ta sẽ đi vào chi tiết và phân tích kỹ thuật Đối với từng sản phẩm Trước hết là chỉ số đô la index thì với một tuần tiếp tục giảm mạnh, lập đáy mới 104.4 thì đô la index đã giảm sấp xỉ 10% tính từ đỉnh được thiết lập 114.7 đến thời điểm hiện tại à hơn 10% ạ. 99%. Cá nhân tôi đánh giá chỉ số đô la index hiện nay đang có hỗ trợ rất mạnh quanh 104. Chính xác là 103.8, 104 nó cũng sát với mức biến động 10%, 9,65%. Cá nhân tôi đánh giá là khu vực này chỉ số đô la index sẽ đảo chiều 104 cộng trừ sẽ đảo chiều. À, thông tin để hỗ trợ đô la index tăng giá chúng ta biết là cái lập trường của Fed vẫn chưa thay đổi. Thứ hai là lãi suất của Fed vẫn tiếp tục tăng chứ không hề giảm bạn nhé. Thứ ba là chúng ta chưa tìm thấy manh mối nào cho thấy là việc Fed sẽ giảm lãi suất trong thời gian 3 6 tháng tới. Do vậy, cá nhân tôi đánh giá là đô la index hiện nay nó đang điều chỉnh. Có thể nói là nó đang tìm được vùng khá là cân bằng. Cái nhịp điều chỉnh này thì nó chỉ là trả lại cái nhịp tăng trước đó. Và khi chạm đến vùng hỗ trợ 104 này cộng trừ thì ờ, đô la index nhiều khả năng sẽ đảo chiều trở lại và đi sideways trong biên độ 104 109 đây một thời gian trước khi tìm được điểm cân bằng. Có thể nói là tôi kỳ vọng đô la index sẽ tạo ra mô hình vai đầu vai đảo ngược để nó xác nhận là cái xu hướng tăng giá của nó kết thúc. Tất nhiên là nó chưa xảy ra nhé. Đấy, các bạn phải hiểu là trong đầu tư thì thường các bạn đợi là mô hình hoàn thành nhưng mà mỗi khi mô hình hoàn thành thì target nó đi rất là sâu rồi. Bây giờ tôi tôi đang dự kiến trước mô hình tôi đang kỳ vọng đô la index sẽ ngắn hạn đi thế này rồi mới tính Đấy. cũng như khi đô la index vượt đỉnh 111 này Đấy. rất nhiều bạn cứ vẽ ra 120 130 nhưng lúc đó tôi vẫn bảo lưu quan điểm của mình là khu vực ở phía trên này đặc biệt là khi 114 này nó xuất hiện đến đảo chiều thì tôi vẫn bảo lưu quan điểm là đô la index đã đạt đỉnh và trung hạn phải xuống. Hiện nay thì ở vùng 105 này cũng thế, nó cũng là test MA200 chưa một lần nào nếu không trong điều kiện bất thường thì đường giá mỗi khi test MA200 luôn có xu hướng được kéo ngược trở lại. Thường sẽ không qua ngay, phá qua mạnh ngay khi test lần đầu tiên. Đó đối với đô la index thì như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là đô la index đang ở cái vùng hỗ trợ mạnh và tìm điểm để phục hồi trở lại. Do vậy tôi tin tưởng khả năng phục hồi của đô la index Bên cạnh đó, đô la index sẽ được hỗ trợ bởi cái cuộc họp của Fed diễn ra sau đây hơn một tuần thì tôi tin tưởng khả năng đô la index sẽ phục hồi trở lại. Đồng nghĩa việc là xu hướng chính của chúng ta lại canh bán các tài sản không phải là USD. Đấy. Với những ờ, phân tích như trên thì đối với cậu vàng tôi cũng sẽ kỳ vọng cậu vàng sẽ tạo mô hình vai đầu vai à, thuận. Tức là cậu vàng sẽ điều chỉnh để tạo một cái vai trái vai phải trước khi có thể bứt phá mạnh quay lên. À, kết hợp với cậu vàng đang đứng ở vùng kháng cự mạnh 180x thì quan điểm của tôi cái vùng 180x tuần này là vùng các bạn canh bán nhá. Bán ở vùng 1805 1808. Đấy, các bạn dừng lỗ cho tôi ở vùng 1815. Dừng lỗ 7 8 giá thôi. Chốt lời thì các bạn à, đúng chiến lược tuần thôi, chiến lược tuần các bạn chốt lời tầm 30 giá, xa hơn thì 50 giá. Đấy. Trong đầu tư thì chỉ có đúng chốt lời sai dừng lỗ. Cậu vàng tuần này tôi chỉ có duy nhất chiến lược bán, không có chiến lược mua. Bởi vì nếu với kỳ vọng cậu vàng có thể tạo cái vai trái thì tôi kỳ vọng cậu vàng có thể điều chỉnh test trở lại là 1.700 cơ. Tất nhiên nó sẽ mất thời gian. Đấy, trong vòng 2 tuần tới tôi kỳ vọng cậu vàng có thể hướng đến mốc 1.700. Do vậy thì chúng ta hoàn toàn không có lệnh mua ở thời điểm hiện tại. Còn nếu mà lệnh ờ, bán này bị dừng lỗ thì có lẽ là chúng ta tạm thời quan sát tiếp vì tôi sẽ update sau nếu khi kỹ thuật nó biến đổi. Như vậy chiến lược cậu vàng tuần tới nó khá là đơn giản thôi đúng không ạ? Chúng ta canh lên chúng ta bán và đặt dừng lỗ thôi. Đấy, bạn nào dừng lỗ ngắn thì là 815, dừng lỗ ờ, chịu xa hơn một chút thì là 821. Đối với chỉ số chứng khoán Mỹ thì chỉ số chứng khoán Mỹ tuần qua cũng giao động với 3 phiên tăng, 2 phiên điều chỉnh giảm. Có thể nói là nó đóng cửa tuần và mở cửa thì nó khá là cân bằng nhau. Trên tín hiệu đồ thị tuần thì nó có những cái ờ, dấu hiệu cho thấy cái quá trình tăng giá của chỉ số chứng khoán Mỹ phục hồi đang dần đi đến hồi kết. Chúng ta biết 3 tuần gần đây cái biên độ tăng rất là thấp. Từ mức 338 Đấy, mất 3 tuần mới lên được 342 tức là 2% mất 3 tuần. Nó cho thấy là mỗi tuần trung bình chưa được 1%, nó cho thấy cái tốc độ tăng đang bị hám lại khá là mạnh. Nhiều khả năng Dow Jones đang mò dần lên đỉnh phục hồi và sẽ phải xảy ra đảo chiều. Việc Dow Jones chinh phục được ngưỡng kháng cự ở 342 343 này thì theo tôi nếu trong trường hợp mạnh, Dow Jones có thể hướng lên được vùng 34 35 5 354 355 nhưng sau đó đảo chiều thì vẫn xảy ra thôi. Do vậy, canh mua thì tuyệt đối không canh mua. Đấy. Nhưng canh bán thì chúng ta có nhiều cơ sở để chúng ta canh bán. Tôi vẫn kỳ vọng giá ít nhất sẽ phải test lại MA200 và củng cố cái sức mạnh ở khu vực này. Cũng như test lại cái trend mà trước đó nó đã phá qua để củng cố được sức mạnh đây chúng ta nhìn thấy cây giải chen la này nó phải test lại cái giải này củng cố được sức mạnh sau đó thì mới ờ, có thể quyết định được là nó sẽ có thể tăng tiếp hay đảo chiều đi xuống test lại đấy do vậy với Dow Jones tuần tới xuống của, của chúng ta cũng chỉ một chiều canh bán vấn đề chỉ là bán tại điểm nào thứ nhất là chúng ta có hai phương án phương án thứ nhất là chúng ta chờ một cây nến đảo chiều trên daily sau đó chúng ta bán nếu chờ cái đến đảo chiều thì tôi không thể đưa chiến lược cho các bạn nếu có tôi sẽ update trong uh, tuần còn thứ hai là nếu trong trường hợp giá tiến đến vùng kháng cự mạnh 354 355 thì các bạn có thể đặt lợn bán ở đây thì chúng ta dừng lỗ 36 ngàn và chốt lời thì chúng ta hướng về vùng giá ngắn nhất là 335 xa hơn thì chúng ta hướng về 325 có thể không chốt được lệnh trong tuần nhưng mà với cái điểm bán đẹp như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể cầm dài xuyên 1-2 tuần là bình thường. Trong khi đó thị trường rõ ràng vẫn còn áp lực chứ thị trường chưa hết. Fed mới là giảm cường độ tăng lãi suất chứ Fed chưa hề <laughs> dừng tăng và cũng chưa hề có ý định cắt giảm. Do vậy việc ờ, nhà đầu tư, giới đầu tư hưng phấn bắt đáy và đẩy thị trường tăng đến mức này thì tôi nghĩ là nó cũng là rất là cao rồi. Và nó cần phải điều chỉnh, cần phải củng cố lại cái xu hướng tăng giá nó cần tích lũy một cách hợp lý hơn do vậy nếu thị trường mà điều chỉnh xuống ngay thì thì khó thì chúng ta sẽ chưa vào được lệnh nhưng nếu trong trường hợp mà thị trường à, lên trước rồi quay xuống thì rõ ràng đây là điểm vào lệnh lý tưởng của chúng ta với một cầu có thể ăn 2 3 nghìn điểm. Còn chúng ta nhớ lại ngày ở phía dưới 29 nghìn đấy chúng ta bắt đáy cực kỳ thành công. Còn dọc đường thì tôi rất ít khi mua bán dọc đường. Nếu có lệnh thì giữ, thế thôi. Còn nếu chốt lời thôi, ngồi ngoài thì chờ cơ hội khác. Cơ hội luôn xuất hiện, các bạn đừng sợ mất cơ hội. Đa phần mọi người giao dịch trên thị trường thì luôn sợ mất cơ hội. Nên ở đáy ở đỉnh không tham gia nhưng mà khi giữa đường thì luôn vào ra nó không hợp lý. Đấy. À, khi mà không đến hỗ trợ kháng cự mạnh thì rất là khó vào lệnh. Bởi vì chúng ta sẽ không có điểm để cắt lỗ đâu. Thực ra kháng cự thì cũng sinh ra để phá, hỗ trợ cũng sinh ra để phá. Nhưng thông thường thì nhà cái sẽ đánh 70% là chuẩn theo kỹ thuật. Tức là 10 lần đến kháng cự thì 7 lần nhà cái sẽ đảo chiều. Đấy. Chứ không phải là nó không đảo chiều bạn nhé. Bạn cũng không phải vì một hai lần bị stop loss khi đến kháng cự mà bạn sợ. Trong giao dịch thì không có khái niệm sợ, sợ thì nghỉ. Trong giao dịch chúng ta chỉ có thắng và thua thôi. Và đá vào lệnh thì tuân thủ kỷ luật thắng và thua. Bạn chọn phương pháp giao dịch nào thì theo đúng phương pháp đó. Khi bạn trend following thì bạn cứ trend following bao giờ trend bị phá vỡ thì chúng ta hắn đảo chiều. Bạn chết linh chết đinh mà daily thì hết ngày bạn phải thoát lệnh thôi. Đấy, bạn đánh dài thì bạn có thể ôm cả tháng cả năm. Nói chung là bạn phải tuân thủ đúng cái phương pháp đó. Khi chúng ta đã đề ra giao dịch theo phương pháp nào thì tuân thủ nguyên tắc phương pháp đó. Trong đầu tư cái quan trọng nhất là tuân thủ cái quy tắc giao dịch mà mình đề ra chứ các bạn đừng tính lệnh thắng thua NAV đều chỉ có tính tất thời điểm giống như khi ngày ờ, Dow Jones ở 36.000 trên 36.000 này tôi kêu gọi mọi người là bán trend following dài hạn Dow Jones sẽ đảo chiều nhưng rõ ràng là trước khi đảo chiều nó vẫn lên sát 37.000 mà khi Dow Jones ở dưới 30.000 này 29KX này tôi luôn khuyến nghị mọi người là chúng ta chỉ một chiều mua lên nhưng mà trước khi nó lên nó vẫn còn xuống 28.700 mà Đấy. đúng hay sai đều là theo cái tính thời điểm chúng ta nhìn vào và lệnh của chúng ta là loại lệnh gì bạn mà lãnh trend following thì bạn có thể dừng lỗ nghìn điểm nghìn năm trăm điểm bạn ăn chốt lời năm bảy nghìn điểm đấy là bình thường thì cũng đừng nghĩ là đấy là cái nó sai nó xa cũng như bạn mà chết đinh trong ngày thì không thể đánh thế được Trading trong ngày thì bạn không thể dừng lỗ quá 1% được bởi vì hiếm có ngày nó bứt phá quá 3%. Bạn phải hiểu. Tất cả nó đều theo tỷ lệ. Khi trong đầu tư bạn mà tỷ lệ tối thiểu thì chốt lời và cắt lỗ là bằng nhau 1-1. Còn tỷ lệ mà trung bình ừ, thì là 1-2. Tức là nếu chúng ta một lệnh chốt lời thì sẽ bù được hai lệnh dừng lỗ. Còn trường hợp lý tưởng là 1-3 là rất là lý tưởng rồi. Còn rất ít có những trường hợp cao hơn. Đó. Nghĩa là bạn dừng lỗ 1.000 điểm thì chốt lời 3.000 điểm. Còn bạn dừng lỗ 200 điểm thì chốt lời 400 điểm. Thế thôi. Đấy trong quy tắc đầu tư. Thì Dow Jones cũng là như vậy thôi. Đối với dầu, dầu thì hiện tại ở cái vùng giá 81, 82 này thì tôi không nhìn thấy xu hướng của giá dầu. Giá dầu hiện tại đang biến động khá là khó. Đấy, xuống dài thì không có. Ờ, chết đinh ngắn thì tôi không đánh chết đinh ngắn đối với giá dầu. Do vậy dầu theo tôi là tuần này chúng ta quan sát thôi. Ờ, nhiều ý kiến cho rằng dầu đang có dấu hiệu tạo mô hình hai đáy. Nhưng mà tôi thì ờ, nghĩ là cũng chưa biết được. Có thể nó tạo nhưng mà với một cái chân ờ, nó phá xuống giả khá là mạnh như thế này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đối với các cặp tiền tệ thì ờ, đối với cặp ờ, euro trên USD thì cặp này đang bắt đầu có dấu hiệu tín hiệu nhấp nháy. Thứ nhất là các chỉ báo kỹ thuật cũng đang nhấp nháy tiến dần vào vùng quá mua. Nó cho thấy cái áp lực điều chỉnh sẽ xảy ra. À, cái thứ hai thì cặp euro trên USD này đang hướng đến một cái kháng cự nó cũng khá là mạnh ở vùng 1.0600 cộng trừ 10 pip. Cái khu vực này cũng là một khu vực tiềm năng có thể đảo chiều xảy ra. Do vậy, ờ, đối với ờ, việc mà USD đang tiến đến vùng hỗ trợ 104, nhiều khả năng sẽ biến động quanh đó trước khi đảo chiều thì các cặp tiền tệ khác chúng ta cũng canh xu hướng canh bán là chính, các cặp tiền tệ gắn với USD. Đối với cặp euro này thì sẽ có hai kháng cự. Kháng cự thứ nhất là tiềm tàng khả năng đảo chiều là ở 1.0600. Kháng cự thứ hai là 1.0780 800. Như vậy tuần này chúng ta canh bán tại hai ngưỡng kháng cự này thôi. Chúng ta canh bán 1.0600 dừng lỗ 60 pip và chốt lời 200 pip cho tôi. Nếu lệnh này bị dừng lỗ thì chúng ta canh tiếp đến vùng là 1.0780 800. Khu vực này thì chúng ta dừng lỗ tôi 70 pip và chốt lời 300 pip. À, chúng ta đều hướng đến chốt lời đường uh, ít nhất thì nó cũng phải quay trở lại test được MA200 là 1.0380 thì lúc đó chúng ta mới tính rời lệnh. Kết thúc cái chen bán. Đối với đồng bảng trên USD Bảng trên USD thì cũng đang hướng đến một cái kháng cự. Tuy nhiên, theo tôi cái kháng cự ở 1.2300 này sẽ không chặn được đà tăng của đồng bảng đâu mà nhiều khả năng đồng bảng sẽ hướng đến kháng cự là 1.2640 đấy như vậy thì uh, tuần tới chúng ta sẽ canh bán là chính đối với đồng bảng ở khu vực là 1.2640 1.2650 chúng ta dừng lỗ 70 pip và chốt lời 300 pip cho tôi Đối với à, USD trên đồng yên Đối với đồng U yên này thì chúng ta biết Nhật Bản vẫn chưa thay đổi cái chính sách à, nới lỏng tiền tệ. Do vậy rất là khó để kỳ vọng đồng yên có thể tăng giá mạnh được. Bên cạnh đó thì đồng U Yên hiện nay đang tiến đến một cái hỗ trợ khá là mạnh quanh 133. Như vậy theo tôi thì đồng UYN e này xu hướng tuần này chúng ta sẽ canh mua là chính. Canh mua quanh 133 cộng trừ 20 pip nhé. Chúng ta dừng lỗ 132. Chốt lời thì hướng đến 13738. Tức là chốt lời tầm 4-500 pip, dừng lỗ 100 pip. Hướng đồng UYN e này. Đối với đồng à, AUD, USD Tuần này biến động theo kỹ thuật thôi, chúng ta cứ kỹ thuật mà đánh. Đối với đồng này thì chúng ta tiếp tục uh, chờ bán thôi. Chưa chưa. Đấy, theo MA200 thì khi nó test kênh thì chúng ta chờ bán nhé. À, hiện nay thì uh, ờ, MA200 nó đã giảm xuống đến 0.6920. Như vậy chúng ta canh bán quanh MA200 cộng trừ 10 pip nhé. Dừng lỗ 60 pip và chốt lời 200 pip cho tôi. Trường hợp ờ, bán MA200 daily bị vượt qua thì chúng ta hướng đến MA200 tuần nhé. Là 0.7080 cũng cộng trừ 10 pip cho tôi. Và dừng lỗ 60 pip, chốt lời 20 pip. Đối với đồng ờ, New Zealand NZD USD Đồng này thì ờ, vượt qua MA200 đầu thị tuần rồi. Chúng ta không bán tại đầu thị tuần nữa. Hiện nay nó sẽ có một cái kháng cự khá là mạnh ở ờ, 0.6560. Như vậy tại mức kháng cự 0.6560 này các bạn có thể vào lệnh bán. Các bạn dừng lỗ đối với đồng New Zealand này các bạn cũng dừng lỗ 60 pip và chốt là 200 pip. Nếu lệnh khu vực đó bị dừng lỗ thì chúng ta hướng đến cái khu vực thôi chỉ bán tại đó thôi dừng lỗ rồi thôi không bán nữa để tôi xem đồng này đang phục hồi được bao nhiêu phần trăm từ đấy đấy 16 phần trăm nếu tiền đến khu vực này là 19 phần trăm ok chúng ta chỉ bán tại khu vực này thôi là nó cũng khá là mạnh đồng này thì biến động biên độ rất là mạnh mỗi khi tăng tăng rất là khốc liệt mà mỗi khi giảm thì giảm cũng rất là mạnh luôn này có thể gọi là biến độ rất là mạnh đối với đồng USD uh, CAD USD CAD thì không có xu hướng nhé chúng ta không giao dịch đây trừ khi nó vẫn test đến MA200 sẽ là đường hỗ trợ cũng như là kênh chen giá đây thì chúng ta mua trên MA200 Hiện nay MA200 đang đặt ở 1.3030. Đấy, chúng ta mua trên MA200 nhé. Và dừng lỗ dưới MA200 60 pip cho tôi. Chốt lời chúng ta chốt lời 300 pip. Đối với đồng này thì nó khá là dễ giao dịch. Nếu nó về thì chúng ta giao dịch không thì thôi. Đối với đồng bảng trên ờ, yên. Bảng trên yên thì khó rồi bảng tăng giá với u yên tăng giá với u thế nên đồng này thành đi ngang đồng này ngắn hạn chúng ta không giao dịch nhé vì nó không có xu hướng đối với à, BTC BTC trên USD thì đang đi trong một cái biên độ rất là hẹp cái tiềm năng tạo đáy thì cũng có khả năng nhưng mà nó cũng hơi yếu có thể là tôi nghĩ là đây chưa phải đáy tuyệt đối nhưng nó là một vùng đáy ngắn hạn của BTC. Với đồ thị tuần thì chúng ta nhìn thấy cái tín hiệu phân kỳ đã nhấp nháy tín hiệu đảo chiều. Do vậy đối với đồng ờ, đô trên ờ, BTC này thì rõ ràng rồi chúng ta nhìn thấy rất nhiều phiên nó đi tích lũy trong biên độ thắt cực chặt này. Thì bạn nào mà ừ, giao dịch chết đinh ngắn hạn thì tôi nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể mua ở cái khu vực 17.2 ờ, này dừng lỗ nếu phá qua mấy cái phiên hôm trước này 16.7 này Đó. tức là dừng lỗ 500 giá thì các bạn kỳ vọng đầu tiên nó có thể phục hồi trở lại 19.000 tức là chúng ta mua 17.2 thì dừng lỗ 500 giá chốt lời tầm 1.800 ờ, giá đó là các bạn chết đinh các bạn có thể áp dụng còn đối với những bạn nào đánh chiến lược dài thì chưa thể mua bán được nhé vì cái xu hướng của nó không không rõ ràng lắm Ok, đó là toàn bộ phân tích nhận định tuần à, từ mùng 5 cho đến mùng 9 tháng 12. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.